Hello, xin chào anh em nhé Chào mừng anh em ờ, đến với xem gà bóng là có tiền của mình Cũng phải mấy ngày rồi mình ờ, không có, lên ờ, clip cho anh em được Một tuần nay mình khá là bận với công việc gia đình Cũng như là về công việc chính của mình anh em Nên là mình không có lên được video cho anh em, anh em thông cảm nhá à, Ngày hôm nay sẽ là một trận đấu ở AFF Cup Trận đấu có sự xuất hiện Việt Nam của chúng ta Trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Indonesia Mình sẽ vào kèo luôn cho anh em Hiện tại à, Việt Nam đang chấp Indonesia 1 và tài hiện tại là hai trái. <clears throat> Thật sự mà nói thì ờ, chúng ta nhìn tổng quát một chút thôi thì đã thấy cái kèo Việt Nam cũng như là kèo tài là hai cái má kèo khá là sáng trong trận đấu lượt về này, đúng không? Vì à, lượt đi thì cả hai đội bóng đã hòa với tỷ số là không đều. Cũng như rằng là hiện tại bây giờ trận đấu này là trận đấu lượt về và Việt Nam chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Và tất nhiên rằng với việc được thi đấu trên sân nhà, sự cổ vũ của cổ động viên cũng như là tinh thần của Việt Nam chắc chắn là sẽ nâng cao hơn rất là nhiều so với cái trận mà đá ở trên ờ, đất Indonesia. Vì vậy trận đấu này không có lý gì mà anh em chúng ta không đặt niềm tin vào Việt Nam cả cũng như là cái tài anh em nhá. Và tất nhiên rằng là uh, mình cũng nói rồi đây cũng chỉ là kèo tham khảo thôi Còn tất nhiên thì kể cả mình có đi giống như kèo trên kênh Thì khi mà trận đấu diễn ra thì tỷ lệ kèo nó sẽ nhảy rất khác anh em nhé Đấy, cái tỷ lệ kèo ấy, cái tỷ lệ kèo nó sẽ nhảy lên hoặc là xuống Nó phụ thuộc vào à, rất nhiều yếu tố khác nhau Vì vậy nên là anh em muốn có được những mã kèo gọi là chuẩn cũng như là dễ chơi nhất thì tốt nhất rằng là anh em chúng ta nên khi nào trận đấu diễn ra thì anh em chúng ta chơi sẽ là hợp lý hơn so với việc là anh em chúng ta chơi từ đầu đúng không? Có thể là Việt Nam chúng ta có thể chiến thắng Indonesia 1-0 hoặc có thể rằng là tỷ số sẽ là 2-1 cũng nên đúng không? Tỷ số sẽ là 2-1 thì uh, chúng ta sẽ hòa cái kèo Việt Nam nếu như mà anh em chúng ta không biết cách chờ đợi. Đấy, chơi bóng là phải kiên nhẫn anh em nhé không phải là anh em chúng ta hấp tấp là sẽ ăn được kèo đâu mà chúng ta phải cực kỳ kiên nhẫn thì mới có thể ăn được kèo đấy đó sẽ là hai đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta chơi cũng như là đầu tư vào buổi chiều hôm nay nhá còn mình cũng nói rồi trên kênh chỉ là kèo tham khảo thôi còn những cái kèo mà thật sự anh em chúng tôi chơi thì tất nhiên là khi nào trận đấu diễn ra thì chúng tôi mới bắt đầu vào kèo được đấy thì anh em nào thích cách chơi của mình thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé Mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư cũng như là chơi với các bet thủ ở trong nhóm của mình. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo.